Nếu tóc bạn biết nói, tóc sẽ nói gì? Giá như da đầu không ngứa nữa, còn mình thì nhẹ nhàng hơn. Mình cứ áo ước được xuân mềm như người ta. Nếu không còn khô và trẻ ngọn thì hay biết mấy. Đồ, lắng nghe tóc bạn nói nên tạo ra ba loại dầu gội hoàn toàn mới. Dưỡng ẩm dịu nhẹ cho da đầu nhạy cảm. Dưỡng ẩm cân bằng dành cho tóc thường dưỡng ẩm bổ sung dành cho tóc khô và hư tổn, Bôi mới đáp ứng mọi nhu cầu của tóc. đồ lắng nghe tóc bạn nói.